trình đã đến là chương trình chương một bản đầu tìm hiểu tình qua tâm thương của quý cô các bạn các bạn chị dạ dạ tiếng cùng bà thấy khi ba nằm xuống cả ngàn đồng ơi khi kêu ba chẳng thấy có đâu khi từ nay kêu quân phải nằm đó mà đến hồ ba mãi mãi sẽ đi không bao giờ trở đây khi trời sắp ra có xanh vai cô từ các tôi đi đâu về cùng các vui trách thành buồn còn đốt nén hương với tình thơ son đau vô cùng của người con khóc than thương trần còn nơi âm cánh chỉ có một mình ta thôi đô cha đình đều có tình mà chân cho gia đình đồn cho gia đình trường trơn thuộc dưới hoàng quan tài còn đặt cả nơi đây mọi người con đang khóc nhìn bà đôi hôm nay tìm kinh dòng quảng tài bà ra đi không nói lên một lời danh khăn ta con quân chẳng lượt đâu sống giữa trời định luật trời đau vì đi rồi. 要看我广告，一把它滴水。ngôi nhà này là từ tài ba xây nên quần áo giao cô ba cũng lo chu toàn mà hôm nay ba bỏ con đi rồi bà ra đi biết bao nhiêu người biết rồi một lại đâu là công ơn nuôi dưỡng lại thứ hai công dương dục sắc thần lại thứ ba ba hai đồ già hồn mà đi còn tìm ngay sáng ngày mai thiêu ngọn lửa thiêu tiếng hồn mà tôi sang bên kia vùng trời thế giới tối dường dần con trao bơ vơ biết bao giờ mới gặp lại nhau chiều trời đắng cay ngày xưa con khóc ba ru ngày nay con khóc tiểu hồ ba đi vì cơn đau mà bỏ con mà đi vì cơ đau mà anh xa gia đình bao nhiêu tình từ và gần lấy một đồng rồi một mình bà nhắm mắt vô bài ba nguyên trong hương một nguyện cầu từng giai hồn linh ba quan thiên sinh về đây chứng cho gia đình được bình an sống trong an nhàn hạnh phúc sung vầy nhìn của anh cứ vậy nước mắt cô lệ nhòa để rơi cho chưa chán ngày mai sẽ ta trao tới những cành màu sâu khóc tiếng đưa xót thương mời ta hòa tan xuống mồ tham cho cuộc đời để lại nơi đây đâu đau bao buồn khổ ngày mai con mất mất ta rồi ba tư cũng hương trong kinh để đào hương để rồi tìm ra công lưu trà tâm sự trong hang lớn ban nhà cổ tình thu đau thương mơ những ông như nỗi thay sơn nghe tiếng yêu chúc mừng chạy xa một lòng con thờ mẹ kính cha cho trộn chữ yêu mới là đau khổ. ba nằm xuống cả nhà đầu đơn chỉ khi ba chẳng thấy ba đông lại cố quan tài cùng nằm rô mày làm hồn ba mày mày đi không bao giờ trở lại trời xanh giá tô xanh thì phải có tử các tôi với nhau về cùng rất vui và chỉ khi hát tiếp bài hát này em cũng mình lời khuyên những người còn bậc ông bà cha mẹ đi coi thế gian đừng mong làm cho họ buồn đừng giống như em một lần nữa mất đi một tình thương một người cha làm mất cả cuộc đời không bao giờ tìm lại nén hương con thắp lên rồi mà hồn ba đang ở nơi đâu thâu lòng chẳng chốn nơi dương trần tình thương ba ơi khi người xưa nói rằng công dưỡng dùng thầm ơn chốc già nghĩa sanh thành đạo ca công mang hiếu chưa tròn tình chưa vẹn sao đâu tóc đầu và có lại mà đi đêm nay cũng về về thăm lại ngôi nhà xưa yêu dấu ba năm xưa lo cho từng mảnh nhau giá cho con từng chiếc quần chiều ra đứng trong về quê ngóng chờ con xót thương cho cha mẹ và đau yêu tháng năm phải lo cho gia đình ai ai cũng đi cuộc đời để đau thương ngày ta bỏ cha con không rồi ba lại đây là không ơn nuôi dương trong đất sinh ba nuôi con giao lớn không ngờ ngồi hồn mình yêu ba hai đồ gia đình lộ gia đình hoa cơn khối nạn tay Việt nay thời gian còn lại mọi người nơi đây thắp nén hương thơm với tấm lòng xót đau vô cùng để điều đưa người ba kinh yêu đêm hôm nay con quỷ chứ quan tài tiền ba đi với bài hát chia ly đêm hôm nay con lại chứ quan tài tiếng ba đi bận bận em Thôi dẫu tay lên quý vị ơi Gia vừa qua trong gia đình chào quý quan khách nhau qua tình khúc Với cái nghề trong buổi tăng lệ tới đêm nay qua tình khúc Bà nén trầm hương Khóc cho người cha thì nằm xuống nàng thương dịch biệt Với tiếng hát đà của đâm đầu Và những tình qua tăng thương của trong gia đình Bà cô bác và anh chị rất nhiều Và có một tình khúc Không có gì hơn bằng tình cha tình bè Gắn nặng cả buồn đầu gì qua từng phút em hai mọi Trần Quốc cùng có tiếng gì bao ơi con khóc khi bên mái nhà tranh thơ xưa có ba vụ dành mình ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau người chồng lo bạc trắng hai đầu nhiều khi trời mưa trời nắng bao khó khăn con cứ theo chân người nhiều khi trời đồng gió rét ba âm thầm nhường chắn ấm cho tôi nước mắt tuôn vào con nhớ khát khao đường sông nóng bên ba hoài để cho con cha hiểu ơn sanh thành để mỗi ngày người chăm sóc ba nước mắt lặng dài con biết chẳng đôi thay người đang đi xa mãi nơi xuôi vàng lúc sinh thời khi con còn thơ bé nay lớn khôn rồi thì người đã xa rời bao đêm dài học học dài không ngày mở cái gì lương thôi lương cho người thầy nói nhớ trong lòng dài đến kiểu mở nghe chỉ lần đầu ba thành phút hai mà tôi ngày tôi đi tôi còn sống ngày không giấu về mà mãi mãi bỏ con đi luôn cầu đức phật hiển linh cứu độ trong linh của ba con đức về miền tây phương cực lạc dạ cảm ơn bà vũ khách lãnh chị bệnh viện dạ dạ anh chị ngồi em xuống cho chị nha kỷ niệm bên mái nhà tranh thương xưa có ba dỗ dành dằm ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau người chăm lo bạc trắng mai đầu nhiều khi trời mưa trời nắng bao khó khăn con cứ theo chân người em nhiều khi trời đồng gió xe, ba âm không nhiều chăn ấm cho con dễ thương quá à nước mắt lạnh dài con biết chẳng đôi tay con biết sao mai nơi xuôi vàng lúc sinh thời thì con còn thơ bé bầu anh ơi chị có bầu rồi để cho con mèo, ừ. cô biết chẳng đâu thay người đã đi xa mai nơi xuôi vàng lúc sinh thời thì con còn ở bé nay đã không rồi thì người đã xa rồi bao đêm dài âm thầm cổ không khói hương cho người thay nỗi nhớ trong lòng nước mắt tuôn chào con nhớ ta biết bao lòng ta cao đường sống bên bao quầy để cho con và hiểu ơn sân thành trên mỗi ngày đường chăm sóc ba yêu nước mắt lăn dài con biết anh đúng thay ba đã đi xa mãi nơi xuôi vàng lúc sinh thời thì con còn thơ bé nay lớn khôn rồi thì người đã xa rời bao đêm dài hồng con khôn khói hương cho người hai nói trong lòng bao đêm dài âm hồng con khôn khói hương cho người hai nói trong lòng bao đêm dài âm hồng con khôn khói hương cho người hai nói trong lòng cầu đức phật hiện lên cứu độ cho dông lên ông phạm mạnh sơn hưởng thọ 74 tuổi về tây phương cực lạc ba trời chết rồi phú hồn dẫu cái lên quý vị ơi Every day, late at night, not okay All I want, and I pray all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want Stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days Living life, every day, late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days pace I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut God, it can show you what you want Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in a better day Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days Living life, every day, late at night Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days ways I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better yeah, days I'm kinda stuck with between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it could show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in a better day Living life, every day, late at night, not okay All I want, and I pray all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay rock in a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there, hmm glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days Living life, every day, late at night Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day pace I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days Living life, every day, late at night Not okay, all I want, and I pray all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay All I want Stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut it can show you what you want Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in a better day Living life, every day, late at night, not okay All I want, and I pray all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in a better day Living life, every day, late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in a better day not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why Try to stay strong and fake a smile until I look about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Xuống nhà nào luôn Hết Quả là tội yeah Nhạc nhạc Rồi hát về chờ câu nói nhớ đây bay bay bay bay bay bay em lên tới đỉnh rồi nơi xây trường cà phê sáng với tôi được không chơi với quan ngày đông sao thấy cô đơn và lạnh lòng đêm mây đang ngồi trường mong người nhớ sao thôi bàn đi say thì cứ say yêu thì bỏ mà đi khi ta gặp nhau để say nhau cánh sống trong cuộc đầu nhau đôi chương mang lạc tình hướng một người cùng một con tim đêm nay đã dừng lại chẳng hiểu đã thôi đã đâu vì ai say chưa xong đã vội đổ môi vào một mình như giờ anh sợ cô đơn vô tình dù đừng nói như giúp có đẹp đẹp có hơn thì chẳng bao nói nhớ buông mơ khi mình em với những đêm dài nhìn đi anh đâu ai chung tìm được mãi Trời ơi đừng lời xin Vậy em ơi, nghe cậu cho lẹ tôi không cho kém đi Không ai chung ta được mãi có tiếng hát của tố Mì Tôi cảm ơn anh nào Anh ơi, anh buông em đi Anh đừng ôm em nữa Má thấy má là em á, cục cậu á dày nhau tay sống trong cuộc đời nói chân đang lạc thêm hướng một người không thể quan tê một nhà đêm nay đang một trường nói đây tôi với tôi và em say thì cứ say bỏ xa anh chỉ muốn lẽ sẽ có ngày mơ Mình chẳng màu đôi nhớ vui Giang giang riêng riêng bằng mơ Nhắm chưa sầu Nhà vội đồng hồ qua Ừ thì anh biết nó tin Nhưng giờ cô muốn Dù từ lúc như Có lẽ cô thơ Cũng rồi chẳng vào nỗi nhớ cô ơi khi mình anh với những đêm dài nghĩ đi anh đâu ai chúc tình được ai yeah.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 cùi ta từng anh rồi xa mai ta sẽ đi nhau chỉ là trong cơn mơ một ngày về xa nào ta nhắn tin giao ta đóng tiếng bài chân mong anh đến trên đời Ông sẽ sửa Một phút xanh ngang mà tình đã tan nát Tìm hiểu hướng ra vô Trong một chiều nào anh xin nhớ Nắng yêu cũ vô chỗ về Tao đã về đến ra rồi, hốt đèn rồi đừng có kèm nữa One.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 có chiếc massage bắt em đi có gì anh anh gửi qua dạ tối nay mai quá còn bên em alo kéo xuống em kéo xuống anh sẽ đăng lên cái à, cái kênh mới là uh, à, LGBT những những những người đẹp chuyển giới á. Vậy anh anh anh gửi qua cho không phải em ơi nhặt đi biết mà em ơi đừng khóc á ở bên trên tầng lầu á bên trên tầng lầu trời sống tình yêu canh động đồ ờ, chết xe mà nhặt